thì nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường thống nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà với à, tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Nhà mình thì có hướng chính là hướng à, đông nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch. <coughs> Và đây là con đường 4m à, và một con đường thông Nhà mình là nhà một sẹc, một trục Và anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty Kinh doanh về buôn bán hàng online cũng là mở tiệm tập hóa đều được nha quý vị Đây là con đường xe hơi à, vào đến tận nhà luôn Và con đường thông nha quý anh chị với nhà mới và đẹp được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 4 tỷ 350 triệu đồng thôi Và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha quý vị Nhà mới sổ hồng riêng và xây dựng một trệt và hai lầu Nhà mình thì ở có bên trên sẽ có ban công khá là rộng nha quý vị Để gia đình chúng ta phơi à, đồ và cũng là giặt rũ khu vực đường trước nha quý vị Nhà mình thì ờ, với thiết kế hai lớp cửa nha, một lớp cửa sắt bên ngoài và được gia chủ làm bốn cánh. Bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có thêm kính cường lực nha quý vị. Nhà mình thì ờ, được làm hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố. Và với tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và tuyệt vời với một cái diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là lên đến 12m và cũng như là xây hết đất nha và tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ về hơn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 và đường sau thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp Đấy, khu vực đường trước thì à, không gian à, phòng khách khá là rộng nha các anh chị Nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất 4 phòng ngủ rồi Và có tặng thêm điều hòa cũng như là giường Và có tủ mà máy giặt Đấy, với full nội thất đầy đủ hết nha Khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có không gian phòng bếp của căn nhà mình này Đấy, với khu vực đường trước phòng khách thì sẽ được gia chủ tặng một bộ sofa và đây là khu vực cái ờ, không gian à, phòng à, bếp của căn nhà mình cũng là toàn bộ những các cái không gian thiết kế ở bên dưới tầng trệt nha quý vị một mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời ngang 3m2 và độ sâu là lên đến à, 12m Đấy, với à, thiết kế mới đẹp và có tặng nội thất đầy đủ hết gia đình mình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 có kệ để tivi cũng như là bàn trang điểm và có giường, có tủ quần áo như quý vị. Nhà mình thì ờ, có 4 ờ, phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. À, mỗi tầng lầu thì chúng ta sẽ sử dụng chung một vệ sinh cũng như là phòng đằng trước và phòng đằng sau luôn nha quý vị. Đây là không gian khu vực phòng ngủ đằng trước căn nhà này Có bàn trang điểm và có giường, có tủ này, có tặng thêm điều hòa nha quý vị Trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là trần thạch cao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 à, ngủ số 3 khu vực phòng ngủ đường sau và có tặng giường có bàn trang điểm và có tủ quần áo cũng như là những các cái dán tường và có những các cái bức tranh như quý vị một mẫu nhà phải nói là rất đẹp nhà mới mỗi chỉ việc là sách vali về ở thôi được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình rồi và căn nhà chúng ta là đường thông và nhà một sẹc một trục rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở mua kinh doanh mua buôn bán thì rất là tuyệt vời nha quý vị Nhà mình thì ờ, rất là, là dễ kiếm nha. Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường thống nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại khu vực uh, uh, siêu thị Lotte và ngay gần với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức và gần với lại uh, đường thống nhất luôn nha các anh chị. Đấy và trên đây thì chúng ta sẽ có ban công cũng như là để máy sạch và phơi đồ khu vực vực đường trước này. Đấy, đường trước và đường sau nha anh chị, rất là đẹp nha